cần gì mà nhìn như vậy Muốn hỏi gì hỏi mẹ hỏi mẹ đi không phải đã Ha ha ha ha! Peace. I, I, I, I, đêm nay em đừng dừng lại vào nhau Hơi thời trong tình yêu nhạc anh nghe tim cứ làm em đau Bàn tay em chạm vào đau em làm tim anh im lặng Những cơn thở như căng hãy cùng chúng ta vui vẻ tiếp thế Đêm nay tham gia anh có bày hai cú sức chưa kể Em biết anh là xinh gắn, là xinh gắn, là xinh gắn, là xinh gắn, là xinh gắn, là xinh gắn Bày, bày, 在流浪，寻找一个。